thị trường tuần từ ngày 27 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động khá là cảm xúc của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta có một tuần biến động biên độ mạnh lên xuống hai chiều. Mở cửa đầu tuần cậu vàng tăng hơn 10 điểm, tăng từ vùng 1889 tăng 20 điểm 1% lên vùng 1 2009 à, tưởng như cái nhịp tăng này sẽ đưa cậu vàng vượt vũ môn chinh phục mốc 2000 à, ờ, tuy nhiên Ừ, ngay sau đó trong phiên thì cậu vàng đã bị lực chốt lời rất là mạnh và liền kề trong phiên trước đó trước cuộc họp FOMC diễn ra có những thời điểm cậu vàng đã bị đẩy bán rất mạnh về vùng 1394 tức là giảm hơn 60 giá so với giá mở cửa. Tuy nhiên với những lo ngại sau cuộc họp FOMC được công bố ra và với những lo ngại về cái nỗi lo có thể xuất hiện đối với việc ngân hàng Deutsche Bank của Đức, ngân hàng số 1 của Đức và ngân hàng lớn nhất châu Âu ờ, có thể rơi vào khủng hoảng à, bằng chứng là việc cái bảo hiểm về cái phí phát hành à, trái phiếu của đốt Banh tăng rất là mạnh tăng hơn 100 điểm phần trăm à, do đó thì giới đầu tư lại đổ xô đi mua vàng một lần nữa đẩy giá vàng chinh phục ngưỡng 2.000 điểm tuy nhiên cậu vàng sẽ tiếp lại tiếp tục thất bại và đóng cửa tuần ở vùng 1979 có thể nói với biên độ rộng tuần qua một tuần rất là mạnh Cậu vàng chúng ta biến động biên độ là hơn 70 đô uh, trong tuần. Đây là một biên độ khá là rộng. Tuy nhiên tự chung lại trong tuần thì cậu vàng là đóng cửa xu hướng là giảm nhẹ. Xu hướng này nó không rõ ràng. Nó cũng cho thấy là cái áp lực và bán chốt lời gia tăng mỗi khi cậu vàng tiến lên vùng giá là trên 2.000 điểm và mốc 2.000 điểm vẫn thật sự là một cái gì đó thách thức uh, trong tuần tới đối với cậu vàng. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật cậu vàng cũng như các sản phẩm tài chính khác, chúng ta sẽ điểm qua thông tin. Như vậy, với biến động mạnh cậu vàng tuần qua thì tuần qua có những thông tin gì đáng chú ý và tuần tới có những thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của thị trường tài chính trong đó có cậu vàng của chúng ta. Như quý biết, tâm điểm tuần qua thì ờ, chúng ta chính là cuộc họp FOMC à, vào à, đêm 22 dạng sáng ngày 23 của chúng ta. À, trước đó thì vào ngày thứ ba thì chúng ta cũng có thông tin là doanh số bán nhà đã qua sử dụng. Thì doanh số bán nhà đã qua sử dụng tăng rất là mạnh từ mức 4 triệu giao dịch của tháng ờ, trước thì tăng lên là 4,58 triệu giao dịch. Điều này nó cho thấy là gì? Là cái sức mua, sức mua, cái cầu mua của ờ, người sử dụng vẫn đang rất là cao. Đấy, họ có nhu cầu mua đi bán lại nhà đã qua sử dụng rồi. Điều này cũng hàm nghĩa việc là thu nhập của họ đang rất là tốt, họ có sẵn nguồn tiền thì họ mới có nhu cầu đổi nhà, đúng không? Đấy, chính điều này thì nó gây ra một phiên giảm rất là mạnh vào ngày thứ ba. À, chúng ta nhớ là ngày thứ ba lúc đó cậu vàng là đang đi ở cái đứng ở cái vùng là quanh 1977 1980 nhưng khi cái thông tin này ra là cậu vàng bị bán rất là mạnh xuống và sau đó là cậu vàng giảm giá. Đến ờ, ngày thứ tư và đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì rõ ràng là mọi con mắt đều đổ dồn vào cái cuộc họp FOMC trước đó thì chúng ta biết là cái CPI của Anh vẫn tăng rất là mạnh điều này cho thấy là CPI vẫn là một con ngựa bất kham À, theo các chuyên gia trước đấy dự đoán CPI của Anh sẽ giảm xuống là dưới 10% nhưng thực tế nó lại tăng lên là 10,4%. Nó cho thấy là lạm phát hiện nay đang là một con ngựa bất kham và không dễ gì khống chế được nó đâu à, CP Mỹ thì tạo đỉnh rồi CP Anh thì vẫn còn đứng ở vùng trên đỉnh rất là cao đây chúng ta có thể nhìn qua cái biểu đồ chart CP của anh đây CP của anh cũng tạo đỉnh từ vùng 10.9 nhưng giờ đang có dấu hiệu tăng trở lại và vẫn đang ở vùng đỉnh rất là cao từ 10.9 mới giảm xuống được đến 10.4 thôi Đấy, cái quá trình giảm nó được quá ít nó cho thấy cái sự khó khăn của người tiêu dùng sẽ rất là phức tạp Tâm điểm của họp FOMC thì ờ, tháng 3 thì đúng như kỳ vọng thôi. Fed tăng lãi suất 0,25%, không có nhiều thay đổi. Mặc dù trước đó à, hệ thống ngân hàng à, Mỹ cũng như ngân hàng Thụy Sĩ đã từng trao đảo, gây ra những lo hại và khá nhiều giới đầu tư là tôi đồn đoán kỳ vọng Fed sẽ dừng tăng lãi suất, thậm chí có những à, nhận định quá là quan tếu là Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, à, cái biên bản của họp này thì Fed đã đập tan nghi ngờ về cái việc tăng lãi suất của Fed. Dựa trên uh, biên bản của họp đây chúng ta nhìn có những nội dung chính như sau. À, thứ nhất là về cái GDP thì biên bản của họp này của Fed thì uh, GDP dự kiến nó sẽ năm nay sẽ 2023 sẽ thấp hơn của họp dự kiến tháng 12 một chút. Tháng 12 dự kiến 0,4 thì tháng này dự kiến là 0,5 Năm 2024 thì dự kiến GDP của Mỹ sẽ sụt giảm thấp hơn biên bản dự kiến tháng 12 từ mức 1,6 hạ xuống 1,2 nhưng năm 2025 thì nhích nhẹ lên 1,9. Nói chung là về long term thì dài hạn thì vẫn không thay đổi. Về cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại hạ thấp xuống một chút. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 dự kiến năm 2023 ở mức 4,6 hạ xuống 4,5. À, 2024 giữ nguyên 4,6, 2025 thì lại dự kiến tăng nhẹ từ 4,5 lên 4,6. Chỉ số PCE Ờ, chỉ số theo dõi lạm phát của Fed thì lại tăng. Tức là cuộc họp tháng 12 dự kiến là 3,1 nhưng mà cuối năm 2023 nhưng mà đến ờ, biên bản tháng 3 dự kiến là 3,3. 2024 2025 thì giữ nguyên. Co PCE cũng tăng nhẹ ờ, năm 2023 tăng nhẹ 2024. Đặc biệt là lãi suất thì có một điểm lưu ý, tức là lãi suất ở trong biên bản của họp tháng 3 thì lãi suất năm 2023 dự kiến là giữ nguyên ở mức 5.1 tức là sẽ không có cắt giảm đợt cắt giảm lãi suất nào cả. 2024 dự kiến sẽ có đợt cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, mức cắt giảm lại thấp hơn là trước đó. Trước đó thì kỳ họp tháng 12 dự kiến là sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm phần trăm tức là từ mức là 5,1 năm 2023 xuống 4,1 năm 2024 nhưng hiện nay thì lại dự kiến chỉ cắt giảm 0,75% tức là từ mức 5,1 trung bình 5,1 năm 2023 xuống 4,3 2024 và dự kiến lãi suất 2025 vẫn đứng ở mức là 3,1%. Đây là mức trung bình. Còn các kịch bản kịch bản ờ, đây là kịch bản cơ sở còn kịch bản uh, ờ, 1 ờ, và kịch bản 2 thì là biên độ nó cận trên và cận dưới rộng hơn. Điều này nó cho thấy là đây chúng ta có thể so sánh biểu đồ dotpot giữa tháng 12 và tháng 3. À, bên uh, tay trái của tôi là biểu đồ dotpot tháng 12 có à, bên tay phải là biểu đồ dot plot tháng 12 bên tay trái là biểu đồ dot plot tháng 3 thì chúng ta thấy là hầu hết các chủ tịch Fed đều thống nhất quan điểm và khá là đồng nhất về lãi suất của năm 2023 là giữ nguyên mức 5,1%. Tuy nhiên, với năm 2024 và 2025 thì xu hướng có chiều hướng là nhích lên và phân tán ở trên cao cũng khá là nhiều. Và 2026 thì cũng khá tập trung về dài hạn. Có thể nói là với mức lãi suất này thì Fed đã đập tan cái kỳ vọng là cắt giảm Fed sớm cắt giảm lãi suất ờ, như dự đoán các chuyên gia như giới đầu tư trước đó đều đưa ra kỳ vọng là Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nhưng mà với cái biểu đồ dot plot của tháng 3 này thì Fed đã đập tan nghi ngờ điều đó. Bên cạnh đó với việc uh, biểu đồ dot plot tháng 3 có đưa ra là lãi suất trung bình của năm 2023 ở mức 5,1%. Điều này cũng hàm nghĩa với việc là Fed sẽ còn một đợt tăng lãi suất nữa, 0.25% nữa, nhiều khả năng sẽ tăng trong tháng 5. Đó. Trong cái biên bản cuộc họp của Fed và cái cuộc họp báo sau đó thì ờ, chủ tịch Fed có đưa ra khá nhiều cái ờ, thông điệp. Trong đó tôi tổng kết được có 8 thông điệp à, chính. Thứ nhất là Fed tăng lãi suất 0,25% và dự kiến tiếp tục tăng một lần nữa trong năm 2023 và sau đó giữ nguyên cho đến hết năm 2023 ở mức lãi suất 5 đến 5.25%. Thông điệp thứ hai là chủ tịch Fed nói là lạm phát đang quá cao và vượt rất xa mục tiêu 2%. À, chủ tịch Fed tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Fed là kiềm chế lạm phát và đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Nếu cần tăng lãi suất cao hơn thì Fed sẵn sàng làm điều đó. Thông điệp thứ ba chính là biểu đồ ma trận lãi suất của Fed thì nó thể hiện là cái thông điệp nhất quán với biên bản tháng 12 là không có gì thay đổi. Thứ hai là cái mức hạ lãi suất của năm 2024 thì nó sẽ thấp hơn kỳ vọng trước đó ở tháng 12, tức là nhiều khả năng 2024 mặt bằng lãi suất vẫn được giữ ở mức cao trung bình 4,3% và Fed cho thấy là điều này nó cho thấy là Fed sẽ giữ lãi suất ở trên cao với một thời gian lâu hơn dự kiến trước đó của thị trường và dự đoán các chuyên gia. Điều thứ năm, điều thứ tư là các thành viên FOMC thì nhận thấy nguy cơ tăng trưởng kinh tế là giảm xuống và thị trường lao động vẫn quá thắt chặt, cầu lao động thì vẫn vượt quá là quá cung. Điều này nó cho thấy là về nền kinh tế và về thị trường lao động không phải là mối quan tâm của Fed nữa bởi vì nền kinh tế thì vẫn mạnh. Đấy, mặc dù là tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu giảm nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn rất là thấp thắt chặt và cầu tuyển dụng lao động vẫn cao hơn cung Fed kỳ vọng à, à, lao động giữa cung và cầu sẽ cân bằng trong thời gian tới thông điệp thứ năm thì ngài chủ tịch Fed Powell chỉ ra rằng à, các sự kiện diễn ra trong hệ thống ngân hàng thời gian gần đây à, là những cái à, trường hợp đơn lẻ hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn đang rất là mạnh khỏe. Sức khỏe hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn đang rất là mạnh khỏe. Và uh, các điều kiện tín dụng sẽ thắt chặt hơn trong thời gian tới. Điều này là đang chưa thực sự được uh, thị trường uh, phản ánh. Điều thứ sáu là Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay cả. Thị trường đang hiểu sai về kỳ vọng uh, về mức cắt giảm lãi suất và việc tăng bảng cân đối kế toán của Fed gần 400 tỷ đợt vừa qua nó chỉ là hành động nhất thời để Fed hỗ trợ thanh khoản khi hệ thống ngân hàng gặp trao đảo chứ nó không phải là thông điệp phát đi là Fed sẽ sẵn sàng là nới lỏng định lượng và nới lỏng thắt chặt. Thông điệp thứ bảy thì chủ tịch Fed có nói là người gửi tiền nên cho là tiền gửi của họ được an toàn. Khi nói về chính sách giải cứu ngân hàng thời gian gần đây thì ờ, Chủ tịch Fed có nói đến là những động thái này chứng tỏ rằng tất cả tiền gửi tiết kiệm được an toàn. Và tuy nhiên ờ, sau đó thì Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thì lại có nói là uh, uh, chính phủ không cam kết là mọi khoản tiền gửi uh, vượt mức bảo hiểm đều sẽ được uh, chi trả. Đấy, cái này nó đang cho thấy những cái mâu thuẫn khá là bất nhất vì trước đó vào ngày 22 thì ờ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng có nói đến là mọi khoản tiền gửi của người đầu tư, ờ, người gửi tiền luôn được đảm bảo ờ, và khi được Quốc hội thông qua thì mọi khoản gửi tiền kể cả vượt bảo hiểm đều được chi trả. Nói chung là những cái vấn đề này nó vẫn nó vẫn là một vấn đề mà khi mà tâm lý không được người gửi tiền mà có tâm lý lo ngại khoản tiền gửi của họ không được đảm bảo thì hoàn toàn hệ thống banh quá trình banh răn nó có thể tiếp diễn à, chúng ta biết là hiện nay nhá thì cái xét về yếu tố khủng hoảng về giá tài sản thì do các tài sản như chứng khoán bất động sản hoặc các tài sản khác vẫn đang neo ở giá trên cao nên nó chưa gây ra hệ lụy nợ xấu nhiều tuy nhiên về cái bản chất bây giờ thì chúng ta biết là cái cuộc khủng hoảng uh, qua vụ SVB thì chúng ta biết là cái hiện tượng bành răn nó mới là vấn đề lớn của thị trường bây giờ tức là khi niềm tin không còn và với cái công nghệ thông tin phát triển à, người đầu tư có thể dễ dàng nộp tiền hay rút tiền à, trong một khoảng thời gian ngắn thì điều này nó có thể là gây ra hệ thống là nếu người đầu tư cùng ồ ạt rút tiền thì nó sẽ gây ra hiện tượng là banh răng. Thông điệp thứ 8 đó là khi được hỏi về việc Fed tăng lãi suất có thể làm hệ thống ngân hàng bất ổn hơn thì ngài Powell cho biết là việc lãi suất của FOMC tập trung vào kết quả kinh tế vĩ mô tức là cái ưu tiên hàng đầu của Fed bây giờ không phải là trường hợp cá là uh, cá biệt của nguyên hệ thống ngân hàng mà cái việc tăng lãi suất của Fed là tập trung vào kinh tế vĩ mô chúng ta biết Fed có những cái mục tiêu hàng đầu uh, luôn luôn giải bài toán là đa mục tiêu là kiềm chế lạm phát này thúc đẩy tăng trưởng này và thúc đẩy việc làm hoặc là làm sao kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhưng tại mỗi thời điểm khác nhau Fed chỉ luôn chọn một mục tiêu duy nhất đấy khi lạm phát ổn định thì mục tiêu hàng đầu của Fed là thúc đẩy uh, việc làm tức là kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng nhưng bây giờ thời biểu mà lạm phát đang trên cao thì mục tiêu hàng đầu Fed vẫn luôn tái khẳng định là mục tiêu hàng đầu Fed là kiềm chế lạm phát Fed sẽ sử dụng mọi công cụ cần thiết để đưa lạm phát về 2% thì chúng ta phải hiểu là Fed có hàm nghĩa là Fed có thể chấp nhận là tăng trưởng có thể giảm hoặc thậm chí xuống âm cũng như tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên. Fed vẫn nói là hiện nay tỷ lệ thất nghiệp đang quá là chặt, thắt chặt thị trường lao động đang rất là thắt chặt, đang rất là tốt thì không có lý do gì mà Fed ờ, thay đổi cái quan điểm cả. Chúng ta biết là Fed đang đạp phanh và Quá trình chống lạm phát của Fed thì như chiếc ô tô bây giờ đang trôi dần về đích. Mục đích của Fed, mục tiêu Fed vẫn là hướng đến 2%. Một vài hiện tượng xảy ra đối với thanh khoản của các ngân hàng thì nó cũng như là những ổ voi, ổ chó trên đường thôi. Nó làm cho xe trao đảo và cái quá trình đi về đích nó chậm hơn. Nhưng mục tiêu của Fed thì vẫn tái khẳng định là kiên định mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Điều này rõ ràng là nó không ủng hộ cho các tài sản rủi ro và các tài sản được định giá cao tóm lại thì uh, theo tôi là Fed rất là kiên định và quyết đoán uh, thực hiện theo cái lộ trình uh, ờ, đã vạch ra trước đó. Fed tiếp tục kiên định với chính sách là lạm phát, cuộc chiến lạm phát là ưu tiên số 1 chứ không phải là vì hiện tượng của một vài ngân hàng uh, đơn lẻ mà sụp đổ mà Fed thay đổi trường phái. Và thứ hai là thông điệp của Fed cũng tái khẳng định là hệ thống ngân hàng vẫn rất là khỏe, rất là ổn đúng không? còn ờ, những người nào mà cơ thể nào những ngân hàng nào yếu thì sẽ bị đào thải thôi sẽ bị ờ, phá sản thôi đấy cái này nó cũng rất là quan trọng nha và với việc Fed giữ trên cao lãi suất ở trên cao lâu như thế này và năm 2024 thì dự kiến cắt giảm là 0,75% ít hơn kỳ vọng thị trường. Điều này hoàn toàn nó có thể gây ra những cái ờ, khủng hoảng trong tương lai bởi vì chúng ta xét là trong hai cuộc khủng hoảng gần đây nhất, mỗi khi Fed đưa lãi suất lên trên 5% thì sau đó Mỹ đều trải qua đợt khủng hoảng, suy thoái khủng hoảng. Đó là thông điệp của Fed. Cá nhân tôi đánh giá là với việc Fed tăng lãi suất lên mức 4,75 đến 5% và trong năm chỉ tăng 0,25% nữa thì có thể nói là bài toán Fed đến đây là kết thúc. Chúng ta không nên quá quan tâm nhiều đến Fed nữa mà bây giờ vấn đề của nó chính là đằng sau cái việc tăng lãi suất này thì là cái gì nó sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường và từ cái ảnh hưởng đến thị trường đó thì nó sẽ kéo theo hệ lụy gì đấy mới là cái chúng ta cần quan tâm thì chúng ta biết rồi khi Fed tăng lãi suất và giữ ở trên cao thì đương nhiên là nó sẽ làm cho chi phí đầu vào nền kinh tế là tăng lên dẫn đến là à, một là đầu ra tăng lên thì nó sẽ lạm phát hoặc hai là đầu vào tăng lên nó sẽ bào mòn hết lợi nhuận của các doanh nghiệp kiểu thế và cái thứ hai là khi Fed giữ lãi suất ở trên cao, điều này đồng nghĩa với việc là định giá của thị trường phải thấp hơn, đúng không? Khi lãi suất ở dưới thấp thì định giá thị trường có thể cao lên, nhưng khi là lãi suất ở trên cao thì định giá thị trường phải thấp đi. Điều này đồng nghĩa với việc các tài sản được định giá cao thì sẽ tiếp tục giảm giá, các tài sản rủi ro sẽ tiếp tục có xu hướng là giảm giá. Đấy. Và đồng USD vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng mạnh lên nếu khi mà đẩy nền kinh tế vào suy thoái dưới đầu tư lo ngại thì USD hoàn toàn có thể trở lại với vai trò là hầm trù an toàn. Đó là về những nội dung chính nhất trong cuộc họp của Fed. Còn uh, trong tuần qua thì ngoài thông tin về Fed thì chúng ta cũng có khá nhiều thông tin khác ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ như là cái việc tổng tài sản của Fed bật tăng gần 400 tỷ USD này các bạn nhìn thấy cái bảng cân đối kế toán của Fed lại vòng ngược lên rất là cao. À, Fed mất ờ, gần một năm đến thời điểm này là 9 tháng để thu hẹp bảng cân đối kế toán xuống đến mức là 8.300 tỷ nhưng sau đó nó lại vòng quay ngược trở lại mức 8 gần 8.700 tỷ rồi, hơn 8.700 tỷ. Điều này cho thấy là gì? Thanh khoản ngân hàng đang có vấn đề Fed phải hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp và với việc bảng cân đối kế toán của Fed vẫn ở trên mức trên cao như này thì quá trình chống lạm phát nó sẽ tiếp tục là còn kéo dài, kéo dài hơn dự kiến. Đấy. Và việc phép thu hẹp thì nó cần mất nhiều thời gian hơn. Như vậy thì cái lạm phát sẽ không dễ gì là được kiềm chế. Cái thứ hai là trong tuần qua chúng ta cũng biết là cái thông tin về đớt Bank bị bán tháo rất là mạnh. Thì điều này nó dấy lên cái lo ngại bởi vì khá nhiều giới đầu tư. Đây, chúng ta biết là cái sờ SGEP swap của đớt banh cũng tăng khá là mạnh tăng 50 điểm phần trăm trong có mấy ngày thôi rất là mạnh và giới đầu tư đang lo ngại về cái uh, sức khỏe của đớt banh nhưng thực tế thì uh, các bạn biết là đớt banh vẫn vẫn vẫn nói chung là cái việc mà đớt banh mang mầm bệnh trong người thì mang lâu rồi nhưng đến thời điểm này thì đớt banh vẫn trụ vững còn trụ vững được bao lâu thì chúng ta không thể nói được nhưng mà chúng ta phải hiểu đất banh là một ngân hàng nó quy mô nó rất rất là lớn nó không hề đơn giản chúng ta biết quy mô của đất banh thì nó lớn hơn gấp đôi uh, Credit C cộng với SVB cơ Đấy, quy mô nó rất là lớn quy mô của đất banh lớn gần gấp 3 lần Lehman Brothers nên uh, cá nhân tôi thì đánh giá là hiện nay đớt banh như một cơ thể bị ung thư Chắc chắn là sẽ phải xảy ra cái cuộc đại phẫu. Vấn đề là lúc nào xảy ra và sau cuộc đại phẫu đó thì nó sẽ trở thành cơ thể khỏe mạnh hay nó lại ờ, quang tèo thì chúng ta chưa biết được đúng không? Đây là những việc nó rất là lớn và rất là dài, chúng ta cũng không nên bàn nhiều. Nhưng mà chính phủ Đức có đứng ra trấn an à, tái khẳng định là đớt banh rất là khỏe mà đớt banh không có vấn đề gì cả. Thì chúng ta cũng cứ tin là ngắn hạn là như vậy đây nhưng nó cũng là một cái dấu chấm hỏi mà chúng ta luôn luôn phải phòng bị. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nó thực sự xảy ra đâu. Đến khi nó xảy ra thì mọi thứ nó là quá muộn rồi. Nhưng chúng ta nếu chúng ta nhìn qua một chút thì chúng ta có thể thấy này, thị trường thì à, luôn đúng đúng không? Nếu chúng ta nhìn qua cái cổ phiếu Đất Banh thì chúng ta cũng thấy là nó thật sự có vấn đề. tôi ờ, tìm đớt banh chứ tôi quên đây đây DBK đây chúng ta nhìn thấy cổ phiếu đớt banh trong thời gian ngắn gần đây cũng giảm rất là mạnh và tính trong vòng 10 năm trở lại đây này thì đớt banh giảm rất là sâu đúng không từ cái đỉnh 208 đớt banh ở 92 đô hiện nay đớt banh chỉ có 8.5 đô như vậy đớt banh phải ờ, giảm giá đi 91% rồi so với đỉnh rồi. Chúng ta biết là một cổ phiếu khi giảm giá 91% thì chắc chắn là phải có vấn đề. Vấn đề rất là lớn luôn ạ. Chứ chứ không chỉ là có vấn đề đâu. Ngay như của chúng ta cũng thế thôi, những cổ phiếu nào bị giảm như này thì đều là có vấn đề từ nội tại hết. Có cái là vấn đề nó đến đâu thì chúng ta chưa thể biết được. Nếu chúng ta muốn biết nó so sánh với cái các ngân hàng tương đồng mà không có vấn đề thì chúng ta nhìn ví dụ như mấy ngân hàng của Mỹ đây. Đây, à, JP Morgan đấy Cùng khoảng thời gian đó từ đỉnh 208 đến giờ JP Morgan không những là giảm còn lập đỉnh cách đỉnh rất là xa. Đấy. Năm 2008 GDP Morgan đây trước khủng hoảng chỉ có giá tầm 52 thôi. 207 nhưng có thời điểm là từng lên 175 ờ, hiện nay vẫn đứng 124,5 vẫn gấp 150% so với đỉnh năm 2007 nhưng đốt bành giảm 91% hoặc là chúng ta có thể so với ờ, Goldman Sachs đây thế nên nếu mà nói đốt banh không có vấn đề thì không đúng vấn đề chỉ là vấn đề nó nằm ở đâu và nó như nào chúng ta chưa biết được đây chúng ta biết được mà sát năm 2007 đây đỉnh cao cũng có hai trăm rưỡi thôi bây giờ vẫn hơn 300 Đó. nếu đối với những ngân hàng bình thường và ít có vấn đề thì đương nhiên rồi xu hướng của nó luôn tăng trưởng và bây giờ vẫn phải cao hơn đỉnh cũ 207 là đúng rồi còn đốt banh thì 10 phần giảm 9 rồi thì vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề nhưng mà vấn đề là nó như quả bom hẹn giờ vấn đề là lúc nào nó có vỡ hay vỡ hay không hay nó tiếp tục hẹn giờ kéo dài thì chúng ta chưa biết và nếu thật sự nó vỡ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn hệ lụy nó rất là khủng khiếp đấy bởi vì nó phải quy mô của đất banh phải gấp 3 lần Lyman Plaza mà không hề đơn giản đâu à, chúng ta cứ hy vọng là những điều ờ, xấu nhất không xảy ra nhưng chú nếu chúng ta có phòng bị thì khi nó xảy ra chúng ta cũng không quá bất ngờ và biết mình phải làm gì tiếp theo đó Có một ờ, vấn đề nữa là sau vụ ờ, UBS ờ, thâu tóm Credit thì nó có một lo ngại mới về kiểu khủng hoảng mới, bất ổn mới. Đó là chúng ta biết là cái việc báo cáo tài chính và cái chất lượng tài sản các ngân hàng được công bố ra với cổ đông nó là một vấn đề rất là lớn. Như chúng ta biết Credit khi trước khi phá sản thì chỉ được UBS mua lại với giá trị vào khoảng 3,3 tỷ USD ờ, cách rất xa so với cái giá trị ờ, ghi sổ của UBS là hơn 45 tỷ đô. Như vậy cái giá trị mua lại chỉ đâu đó bằng khoảng hơn 7% cái giá trị ghi sổ thôi. Như vậy thì cái chất lượng tài sản ghi sổ nó đang rất là có vấn đề. đây Và cái hiện tượng uh, lo ngại của giới đầu tư cũng chính là cái hiện tượng uh, banh răn. Nó sẽ rất là quan trọng nếu khi khoản tiền gửi của người đầu tư không được đảm bảo thì giới đầu tư hoàn toàn có thể quay xe rút tiền và với cái hiện nay việc phát triển của công nghệ mạng xã hội một vài ờ, người có ảnh hưởng lớn trên ờ, thị trường mà hô hào thì rõ ràng đấy sẽ là một cơn ác mộng đối với các ngân hàng vì bất kể ngân hàng nào khi ông dưa nắm giữ tài sản tài chính mà đặc biệt là các tài sản tài chính năm nay thì các ngân hàng bị thiệt hại rất là lớn Chúng ta biết là các ngân hàng Mỹ hiện nay đang có tài sản tài chính mà ghi sổ chưa tất toán đang có một mức lỗ rất là khủng khiếp. Đây. Đấy, quý 4 năm 2022 mức ghi sổ là lỗ hơn 600 tỷ. Đây là danh mục chưa tất toán nhé. Bởi vì chúng ta biết là trong cái danh mục đầu tư của các ngân hàng thì cái trái phiếu chính phủ luôn là một danh mục rất là được ưa thích, vừa là có tính thanh khoản cao, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc Fed tăng lãi suất ồ ạt thì nó sẽ thì giá trái phiếu sẽ rớt rất là mạnh và chính cái khoản mà trước kia cảm nhận là an toàn thì bây giờ lại trở thành một gánh nặng nó rất là nguy hiểm và đây chính là những cái số lỗ uh, ghi sổ tạm thời Đấy. cái mức lỗ này nó rất là lớn chúng ta phải hiểu là như vậy nên đây cũng là một quả bom nổ chậm tiềm tàng này nếu không có vấn đề gì người đầu tư không rút tiền các khoản trái phiếu này chờ ngày đáo hạn thì cái số lỗ này sẽ không bị lỗ nhưng nếu tại thời điểm nhất thời bây giờ mà người đầu tư lao và rút tiền thì các ngân hàng buộc phải thanh lý tài sản để trả tiền lại cho người gửi tiền thì nó là số lỗ thực. Đấy, chúng ta biết giữa cái số lỗ ghi sổ và cái số lỗ thực nó sẽ được hiện thực hóa lợi ra thành lỗ khi mà ngân hàng cần tiền mặt và phải bán tài sản ra. Còn nếu không cần tiền mặt để trả cho người gửi tiền ngay thì nó chưa phải lỗ. Đó. Cái này nó nó hơi hơi hơi rắc rối một chút thì các bạn phải hiểu là nếu trong điều kiện kinh tế bình thường à, người đầu tư rất là tin tưởng vào ngân hàng sức khỏe tài chính ngân hàng thì người đầu tư không có nhu cầu rút tiền thì lúc này các ngân hàng chỉ cần chờ những khoản trái phiếu này đến thời gian đáo hạn thì vẫn thu về được 100% gốc thì cái số lỗ này sẽ được hoàn nhập dự phòng. Nhưng ngược lại nếu tại thời điểm bây giờ mà giới đầu tư lo ngại về một sức khỏe một ngân hàng đó, đó lao rút tiền thì bắt buộc ngân hàng đó phải thanh lý khoản đầu tư của mình thì lúc đó nó là lỗ thực không phải là lỗ ghi sổ nữa đấy lỗ chưa thực hiện nên đây cũng sẽ là một quả bom mà tiềm tàng có thể trở thành bom trong tương lai nếu cái hiện tượng banh ran xảy ra. Và khi khủng hoảng trong ngân hàng thì hoàn toàn có nguy cơ lan tỏa sang thị trường bất động sản. Cái này chúng ta biết rồi. Ờ, ngân hàng chính là mạch máu là nơi bơm máu cho thị trường bất động sản nếu mà ngân hàng mà khủng hoảng thì bản thân ngân hàng lo thanh khoản của mình cần không xong thì lấy đâu ra tiền tín dụng mà bơm cho thị trường bất động sản lấy đâu ra máu để tiếp cho thị trường bất động sản thì đương nhiên nó hoàn toàn có thể lan ra thị trường bất động sản và có thể tái lập cái ờ, cuộc khủng hoảng 2008 nó cũng là một bóng ma mà lờn vờn trước mặt Và có một điểm đáng chú ý nữa là hiện nay thì đa phần giới đầu tư đang rất là kỳ vọng phép hạ lãi suất và kỳ vọng à, thị trường tài chính sẽ bùng nổ, thị trường chứng khoán lại tiếp tục tăng trưởng. Nhưng theo tôi thì điều này có vẻ nó hơi viển vông và nó không được hợp lý cho lắm. Nếu chúng ta xét trong à, những lần tăng lãi suất gần đây thì mỗi khi phép tăng lãi suất thì thị trường tài chính vẫn chưa sụp đổ đâu. Mà thị trường tài chính chỉ thật sự sụp đổ khi phép cắt giảm lãi suất thôi. Và khi nào lãi suất chạm đáy thì chứng khoán mới chạm đáy. Do vậy, các tài sản rủi ro với chạm đáy. Do vậy, tôi không tin tưởng vào cái nhận định là khi phép dừng tăng lãi suất là thị trường tài chính hưởng lợi, chứng khoán sẽ đi lên. Cái này rất là vô lý và nó không hợp lý. Đây tôi sẽ cho quý đầu tư xem cái mối tương quan giữa cái việc phép tăng lãi suất và thị trường chứng khoán. Đây. phép tăng lãi suất và chỉ số S&P 500. Chúng ta nhìn thấy đấy. À, đây là đường của phép tăng lãi suất này. SP500 là đường mảnh ở phía dưới này. Còn ờ, đường bond lái trái phiếu chính phủ 10 năm là đường ờ, màu ờ, nâu nâu đất này. Thì chúng ta nhìn thấy này, trong hai lần gần đây nhất mỗi khi Fed tăng lãi suất này. Đấy, vượt 5% là năm 2001 là Fed tăng lãi suất lên là trên 6% giữ ở trên cao thì thị trường chứng khoán lúc đó mới tạo đỉnh. Sau đó khi Fed cắt giảm lãi suất thì thị trường chứng khoán mới lao dốc. Đến khi Fed cắt giảm lãi suất bằng không thì thị trường chứng khoán mới chạm đáy đi lên mà. Năm 2005 tương tự Fed tăng lãi suất từ 2005 2006, thị trường chứng khoán giai đoạn này vẫn nhúc nhắc đi lên chứ đâu có giảm đâu. Nhưng khi Fed giữ lãi suất trên cao thị trường chứng khoán bắt đầu tạo đỉnh. Khi thị trường chứng khoán lao dốc, Fed cắt giảm lãi suất và càng cắt giảm thì thị trường chứng khoán càng lao dốc. Đến khi lãi suất của Fed cắt giảm về gần không thì thị trường chứng khoán mới chạm đáy mà. Do vậy không có lý do gì bây giờ Fed mới là dừng tăng lãi suất mà thị trường chứng khoán lại đòi đi lên được. Lại à, đòi chạm đáy để đi lên không đúng. Chúng ta nên nhớ khi nào Fed phải cắt giảm lãi suất thì nền kinh tế phải có vấn đề. Nó rất là nguy ngập rồi. Đó, hệ thống ngân hàng nó rất là nguy cấp thì Fed mới phải cắt giảm lãi suất đột ngột. Và khi Fed cắt giảm lãi suất thì điều này đồng nghĩa việc là mọi thứ nó rất là xấu. Xấu thì rõ ràng là thị trường phải đi xuống, lên làm sao được, đúng không? Và khi nào Fed phải cắt giảm lãi suất về mức tối đa thì thị trường mới có thể là được bơm máu. Đấy. Do vậy, cá nhân tôi thấy là khi với việc Fed tăng lãi suất và giữ ở trên cao này thì không hề có lợi cho các tài sản rủi ro đâu. Đặc biệt là các tài sản như bất động sản, cổ phiếu hoặc là các tài sản định giá cao. Đấy. Đó là về việc vĩ mô thôi còn bây giờ chúng ta trở lại với ờ, vi mô từng sản phẩm của chúng ta để chúng ta có cái nhìn ờ, rõ ràng hơn thì như vậy đó là về những thông tin ảnh hưởng tuần qua tuần qua có khá nhiều thông tin trên thị trường tài chính ngoài những thông tin kinh tế định kỳ thì những thông tin trên thị trường tài chính tuần qua cũng khá nhiều còn ờ, ngoài cái việc phép tăng lãi suất tuần qua thì ngân hàng trung ương thụy sĩ cũng tiếp tục tăng lãi suất không phải vì vụ Credit Suisse mà ngân hàng trung ương Thụy Sĩ chùn bước nhé. Cũng tiếp tục đúng lộ trình tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất của Thụy Sĩ lên mức 1,5%. Ngân hàng trung ương Anh cũng tăng lãi suất 0,25%, đưa mức lãi suất của cơ bản của Anh lên 4,25%, bám sát mức lãi suất của Mỹ. Tuần qua thì ờ, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì giảm nhẹ từ mức là 192.000 đơn tuần trước xuống 191.000 đơn tốt hơn khá nhiều dự đoán chuyên gia 198.000 đơn. Doanh số bán nhà mới thì à, tăng nhẹ so với tháng trước nhưng mà thấp hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư. Đó. Các chỉ số sản xuất PMI của châu Âu thì có tốt hơn chỉ số PMI sản xuất thì thu hẹp dưới 50 nhưng chỉ số PMI dịch vụ thì phục hồi khá là nhanh. À, với việc chỉ số PMI dịch vụ đều đứng cao trên 50, đa phần tăng rất là mạnh như của Pháp này tăng từ 53 lên 55,5 của Đức này à, tăng từ 50,9 lên 53,9 của châu Âu này tăng từ 52,7 lên 55 nó cho thấy là cái sức tiêu dùng của người dân vẫn khá là mạnh người dân vẫn mạnh tay chi tiêu thì điều này nó cho thấy là cái việc lạm phát sẽ vẫn tiếp tục là một vấn đề nhức nhối đối với châu Âu và rất khó kiềm chế. Đối với Mỹ thì cái ờ, đơn đặt hàng hóa lâu bền thì có giảm giảm nhẹ nhưng mà vẫn tốt hơn tháng trước rất là nhiều. Đặc biệt là chỉ số PMI của Mỹ, PMI sơ bộ của Mỹ là PMI sản xuất tuy vẫn đứng dưới 50 nhưng nó đã tăng rất là mạnh từ mức âm 4 từ mức 47,3 ờ, tăng lên 49,3 tức là gần như cái mức độ thu hẹp nó còn rất nhỏ đặc biệt là PMI dịch vụ của Mỹ chúng ta biết uh, ngành dịch vụ thì chiếm là 43% tà, trong cái giỏ tính tăng trưởng GDP của Mỹ thì tăng rất là mạnh từ mức 50,6 lên 53,8 đây chính là lý do mà phiên cuối tuần Ờ, cậu vàng bị à, bán tháo giảm giá mặc dù trước đó đã rất nhiều lần chinh phục mốc 2.000. Tiêu chung lại là những thông tin kinh tế thì vẫn có chiều hướng là tiếp tục tốt lên. Điều này cho thấy là nền kinh tế đang khá là mạnh và không có lý do gì Fed phải thay đổi cái lập trường của mình. Tuần tới chúng ta sẽ ngày thứ hai, thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố cả à, chúng ta có chủ tịch uh, ờ, BOE phát biểu thôi ngày thứ ba chúng ta có niềm tin tiêu dùng này dự kiến là niềm tin tiêu dùng sẽ giảm nhẹ từ mức 102,9 xuống 101 nó vẫn đứng ở mức rất là cao chưa có vấn đề lắm ngày thứ tư thứ tư thì chúng ta có là doanh số nhà chờ bán dự kiến sẽ là giảm 2,8% so mức tăng 8,1 Điều này nó cho thấy là cái nhà chờ bán là sụt giảm. Ngày thứ năm này. Châu Âu thì chúng ta có chỉ số ờ, CP của Đức này, CP của Tây Ban Nha này, dự kiến thì CP của Tây Ban Nha theo năm lại dự kiến giảm khá mạnh nhé, từ mức 6% xuống 4%. CP của Đức thì dự kiến là tăng 0,86% so với mức 0,8% kỳ trước. Chúng ta có GDP final của Mỹ, GDP số liệu cuối cùng quý 4 vẫn dự kiến là đứng yên ở mức 2,7% thôi. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 195.000 đơn. Cũng không có thông tin nào quá quan trọng nữa. Ngày thứ sáu, có lẽ Mỹ tâm điểm chú ý chính là Co PCE Index chỉ số ờ, theo dõi lạm phát của Fed dự kiến sẽ tăng 0,4% tháng này à, so với mức 0,6% tháng trước. Chỉ số PMI sản xuất PMI của Chicago dự kiến tiếp tục đứng ở mức thấp 43,6. Niềm tin tiêu dùng dự kiến vẫn giữ nguyên 63,4. Có thể nói những thông tin tuần này thì không có thông tin nào quá quan trọng và đặc sắc, không có thông tin nào quá mạnh. Có lẽ thị trường sẽ tiếp tục hấp thụ cái biên bản của họp tuần trước của Fed và sẽ diễn biến theo kỹ thuật là chính. Tuần này không có thông tin đủ mạnh để gây ra xáo trộn cho thị trường. Đó là xét về yếu tố thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phân tích kỹ thuật từng sản phẩm một của chúng ta đây. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái chỉ số đô la index. À, tuần qua thì đã có những thời điểm đô la bị đẩy xuống khá là mạnh. Xuống mức là 102, 101.9. Tuy nhiên, đóng cửa cuối tuần đô la nhanh chóng lấy lại mốc 103. Có thể nói đô la đá hình thành cái nến đảo chiều, cái nến pin 3 đảo chiều rất là mạnh. Cũng như đô la đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đáy với đáy sau cao hơn đáy trước nó thể hiện cái lực mua đô la khá mạnh mỗi khi đô la dưới thấp. Tuần tới nhiều khả năng đô la sẽ tiếp tục phục hồi thôi khi Fed giữ nguyên quan điểm và những tài sản mà phi USD tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị chốt lời. Đối với à, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì tuy trong tuần có nhiều thời điểm giảm xuống dưới 3,3%, tuy nhiên vẫn được kéo lên ở mức là quanh 3,4. Đây đang là một mốc đang rất là nhạy cảm. Nếu không giữ được mốc 3,4 này, trái phiếu chính phủ Mỹ hoàn toàn có thể bị bán lùi về mốc 3%. Còn nếu mà giữ được vùng này mà quay lên khi vượt qua 3.6 trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ có thể lập những đỉnh mới. Có thể nói với những cái xu hướng về đô la như hiện tại thì cá nhân tôi đánh giá là nhiều khả năng đô la index tuần tới sẽ được phục hồi chứ sẽ không giảm giá nữa và mốc chinh phục của nó sẽ lại tiếp tục hướng lên vùng giá 104 105. Với cậu vàng thì ờ, trong tuần đã hạ 3 lần cậu vàng tiến lên trên vùng 2000 và nhanh chóng bị bán xuống Do vậy có thể nói là một mốc trên 2.000 điểm nó vẫn khi nào nó chưa bị phá vỡ thì nó vẫn tiếp tục là một kháng cự mà không dễ vượt qua. Do vậy cái xu hướng chung của tuần tới của chúng ta chiến lược chính chúng ta sẽ là canh bán trên 2.000 thôi. Có lẽ chúng ta canh bán ở 20x 200x đấy 2005 cộng trừ 3 giá chúng ta sẽ dừng lỗ 10 giá tầm 2015 đến 2018 tùy theo điểm vào lệnh của chúng ta. Và chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời hướng về vùng giá 1940. Như vậy chúng ta chốt lời 60 giá, dừng lỗ 10, 15 giá. Đây là một trong những kèo khá là tốt. Trường hợp mà giá vàng vượt qua 1220 thì chúng ta sẽ không tham gia bán tiếp ở trên đó. Mà lúc đó chúng ta sẽ kỳ vọng cậu vàng sẽ hướng về vùng giá 3 đỉnh, tức là 126X. Lúc đó chúng ta lại tham gia bán mua trên 2.000 thì tôi không bao giờ tôi khuyến nghị mọi người mua trên 2.000 thời điểm này cả bởi vì thời điểm này mọi thứ chưa rõ ràng và quá trình tăng tốc cậu vàng theo tôi là cậu vàng đang phản ứng thái quá rồi với những biến động chính trị và hiện tại với việc đô la tiếp tục giữ lãi suất ở trên cao thì tôi nghĩ vàng sẽ không có ưu thế tăng giá ngay trong thời điểm hiện tại kinh tế thế giới thì cũng chưa chính thức bước vào suy thoái nên vàng chưa thể phát huy được cái vai trò là hầm trú an an toàn chống lại uh, suy thoái và lạm phát. Lạm phát thì cũng chưa có cái dấu hiệu là tái bùng nổ trở lại. Do vậy nó cũng chưa có nhiều yếu tố để thúc đẩy giá vàng có thể chinh phục những mốc cao hơn trong thời gian tới, thời gian ngắn. Do vậy chiến lược tuần tới là bán trên 2.000 nhé. 200x. Đấy, dừng lỗ 10 15 giá và chốt lời thì 5 60 giá. Đó là chiến lược về cậu vàng. Đối với chứng khoán Mỹ thì à, cá nhân tôi như tôi nói trước đó thì mỗi khi mà Fed tăng lãi suất lên trên 5% thì Mỹ đều trải qua một đợt suy thoái và khủng hoảng. Và mỗi đợt như vậy thì chứng khoán Mỹ thường giảm đâu đó là theo tỷ lệ tầm trên 30%. À, năm 2001 thì chứng khoán Mỹ giảm 39%, 2008 thì giảm 54%. Do vậy lần này Fed cũng tăng lãi suất 500 điểm phần trăm không có lý do gì chứng khoán Mỹ chỉ giảm 20% là chạm đáy cả. Tôi không tin tưởng khả năng lần trước là khi chứng khoán Mỹ chạm 29.000 là đáy. Do vậy là cá nhân tôi thì đánh giá là chứng khoán Mỹ quá trình sideways à, tái phân phối là kết thúc rồi. Bây giờ nếu chứng khoán Mỹ test lên thì khu vực là quanh 33.000. Đây chính là điểm bán thôi. Các bạn có thể bán quanh 33.000, 33.000 cộng trừ 100 các bạn dừng lỗ cho tôi hơn 1% tầm 400 giá nhé. Là ở 334. Chốt lời các bạn chốt lời tôi 1.000 đến 1.500 giá ngắn hạn. Còn dài hạn hơn thì các bạn có thể chốt lời 3.000 giá, 4.000 giá, tự cầm về vùng giá 29.000. Nhưng đấy là dài hạn. Còn ngắn hạn có lẽ là các bạn cứ bán 33.000 chốt lời 31.500, 32.000 thế là ok lắm rồi. Đúng không? Đối với giá dầu Giá dầu thì tuần qua một chút siêu nữa thì xuống đến cái vùng giá kỳ vọng 62 63 chúng ta. Giá dầu tuần qua thực tế xuống đúng đến 645 là đảo chiều quay đầu. Đã có những thời điểm giá dầu quay lên 71 rồi. Theo tôi giá dầu vẫn đang tiếp tục quá trình là mò đáy thôi. Và tuần tới À, tuần qua thì khi giá dầu xuống đến 645 quay lên tạo ra một cây nến pin 3 đảo chiều khá là mạnh. Do vậy cái vùng giá hiện nay cái đáy 64 à, 645 hiện nay nó đang là một đáy đáy ngắn hạn nếu mà giá test lại đây thì nó hoàn toàn có thể có cơ sở có thể tạo mô hình hai đáy chúng ta không biết nó xuyên thủng hay không như vậy chúng ta hoàn toàn có thể mua 64 65 đấy dừng lỗ 62 năm và chúng ta chốt lời 71 à, trường hợp nếu dừng lỗ của chúng ta bị dừng lỗ thì lúc đó chúng ta sẽ hướng đến như vùng giá tiếp theo canh mua ở phía dưới tuần tới đâu đó nó quanh 61 62 nhé thì lúc đó các bạn uh, dừng lỗ 59 và các bạn chốt lời 70 cho tôi nói chung tuần tới dầu chúng ta có hai vùng canh mua vùng thứ nhất là 64 65 vùng thứ nhất là 61 62 nhé cả hai vùng đó đều canh mua các bạn dừng lỗ khoảng 1,5 đến 2 giá và chốt lời thì tầm 5 đến 7 giá cho tôi chỉ một chiều canh mua thôi nhé vì giá dầu đang trong cái xu hướng dò đáy nhưng mà mỗi khi nó tiến về những cái đáy thì nó thường bật lên rất là mạnh mẽ ít nhất là 10 giá là bình thường đối với các cặp tiền tệ thì uh, tuần qua lúc USD bị bán tháo thì các cặp tiền tệ phi USD bật lên rất là mạnh. Tuy nhiên với lực bán hai phiên cuối tuần thì có thể nói là có thể đà hồi của các cặp phi USD gần như là đã đạt đỉnh rồi. Rất khó để các cặp phi USD có thể lên cao hơn. Do vậy tuần tới chúng ta hoàn toàn kỳ vọng canh bán đối với các cặp tài sản phi USD thôi. Đối với cặp uh, euro ở ờ, trên USD thì tuần tới chúng ta cũng canh bán thôi đây này canh bán 1.0900 900 920 kỳ vọng tạo mô hình hai đỉnh chúng ta dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi đối với ờ, đồng bảng Đồng bảng thì ờ, tuần qua không tiến được lên cái khu vực chúng ta canh bán nhưng chúng ta vẫn hy vọng là đồng bảng có thể test được lên cạnh trên của chen thì chúng ta bán thôi Đấy. tuần tới chúng ta vẫn canh bán đồng bảng thôi 1.2400 1.2430 các bạn dừng lỗ 1.2500 và chốt lời thì 1.2100 ờ, tức là chốt lời 300 pip còn dừng lỗ khoảng 780 ờ, pip đấy là cái mức giá phù hợp đối với ờ, đồng yên USD trên yên USD trên yên tuần qua thì đá xuống đến vùng hỗ trợ rất là mạnh. Đấy. 30. 30 295. Đây là một khu vực mua rất là tốt. Các bạn mua rồi cứ giữ vị thế thôi. Các bạn nào chưa mua thì tuần tới tiếp tục canh mua dưới 39 thôi. À, dưới 30. 295 30. Dừng lỗ thì uh, ờ, 288 nếu mà bị lệnh dừng lỗ thì các bạn có thể canh mua tiếp theo là dưới 28, 275, 28. Đấy. Thì chúng ta dừng lỗ 265. Còn chốt lời các bạn hướng đến vùng giá là 325, 34. Đối với cặp AUD USD Cặp này thì tuần ờ, qua chúng ta canh bán ở quanh M200 không tới đúng không? Cặp này thì tôi thấy tín hiệu nó không rõ ràng có lẽ chúng ta thôi nghỉ không giao dịch cầm này NZD trên USD NZD trên USD cũng vậy tôi không nhìn thấy tín hiệu nào rõ ràng có lẽ cũng thôi đối với à, BTC USD BTC USD thì tuần qua chúng ta kỳ vọng nó test xuống dưới 25 ngàn để mua không xuống không xuống chúng ta cũng không mua đúng không à, bây giờ chúng ta trừ khi nó xuống đến vùng 245 25 chúng ta có thể mua dừng lỗ thì tầm 1.000 giá chốt lời hướng về vùng giá 30 31.000 5.000 giá không thì thôi giá cứ đứng 27 28 này thôi chúng ta làm quan sát viên thôi đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 26 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công